chính quyền Cộng sản gọi họ là khúc ruột ngàn dặm để dụ dỗ họ đổ tiền về quê hương đầu tư, làm ăn, để rồi nhiều người lỡ dại nghe theo lời phủ dụ của chính quyền và lãnh trái đắng khi nhận ra đã bị chú phỉnh. Hình ảnh, bài báo đưa thông tin ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam. Điển hình là trường hợp ông Trịnh Vĩnh Bình, một Việt kiều quốc tịch Hà Lan. Ông từng là một doanh nhân thành đạt tại Hà Lan. Nghe lời ngon ngọt của đảng, ông bán hết sản nghiệp ở Hà Lan và đem về 3 triệu đô để đầu tư ở Việt Nam vào năm 1987. Nhưng sau đó, ông bị gài bẫy, bị cướp hết tài sản, bị chụp mũ tội trốn thuế và bị kêu án 11 năm tù giam. May mắn là ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam sau 18 tháng tạm giam, quãng thời gian mà ông gọi là Hải Hùng. Trong lúc bị tạm giam, ông từng bị nhục hình tra tấn, ép cung. Trở về Hà Lan, ông đã đâm đơn kiện chính phủ Việt Nam ra tòa quốc tế nhưng dù thắng kiện thì ông cũng chỉ đòi con voi mà nhận quả táo. Một Việt Kiều khác đem một số kem dưỡng da về để làm quà cho người thân, nhưng bị hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất làm luật. Chuyện xảy ra vào giữa tháng 10 năm 2022, nhưng mới đây, nhân câu chuyện du khách Singapore cũng bị vòi tiền. Ông Nguyễn Hà Anh Nhật mới tung lên mạng những đoạn clip về việc ông bị đòi 500 đô. Nhưng chỉ sau một ngày, lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nói với báo chí việc này hoàn toàn không có tiêu cực và xuất phát từ sự hiểu lầm. Còn cô nhân viên hải quan kia thì tỉnh bơ, bảo không vội tiền, chỉ là đùa giỡn cho vui trong lúc xử lý công việc. Trên đời này chắc không có ai trơ trẽn hơn cô. Hình ảnh hải quan sân bay vòi tiền. Những chuyện bị làm luật tương tự như ông Nhật gặp phải không phải là cá biệt, và nó xảy ra hàng ngày tại các cửa khẩu của Việt Nam. Họ làm luật không chỉ Việt Kiều, mà cả du học sinh hay lao động xuất khẩu trở về nhà. Những đồng tiền mà người Việt phải trả bằng xương máu, đôi khi cả tính mạng, nhưng bị lực lượng chức năng cưỡng đoạt không thương tiếc. Những tưởng sau 10 năm ông Tổng đốt lò, mọi thứ đã được chấn chỉnh, nhưng không, thực tế vẫn bày hầy như cũ, mà thậm chí mức độ dơ bẩn còn hơn xưa. Một bầy sâu mọt vẫn nhung nhúc và rút tỉa xương máu của người dân. Bản thân người viết cũng đã từng phải tiếc nuối vứt bỏ hai thùng hàng chỉ là những chai sữa tắm, phấn em bé gửi về cho cháu nhỏ nhưng bị họ áp mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt họ do họ đưa vào danh mục hàng mỹ phẩm và khiến cho tiền thuế còn cao hơn tiền mua hàng. Hình ảnh bài báo nói kiều hối về ước đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ. Việc kiều hay lao động xuất khẩu ở xứ người đều phải đổ mồ hôi công sức mới kiếm được đồng tiền. Không phải ai cũng giàu có, không phải ai cũng dư giả. Cuộc sống xứ người tuy thu nhập cao hơn so với Việt Nam, nhưng chi tiêu cũng không ít. Chính quyền Cộng sản luôn coi họ là nguồn thu vô tận từ những khoản thu phi lý ở các đại sứ quán, việc xin đểu ở các cửa khẩu, đến những khoản thuế phí vô lý khi gửi quà về. Những đồng tiền mà người Việt xa xứ chắc chiêu để gửi về giúp đỡ người thân, nhưng rồi lại thành đồng kiều hối rơi vào túi đảng. Thế nhưng nếu Việt kiều không ngoan, sẽ ngay lập tức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 Ông cũng được biết đến như là một chuyên gia về chính trị Việt Nam và Đông Nam Á. Ông từng xuất bản nhiều ấn phẩm về chính trị Việt Nam có thể kể đến như cuốn Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Giáo sư Thayer sinh ra ở California, Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Brown chuyên ngành khoa học chính trị, ông từng có thời gian làm tình nguyện viên tại miền Nam Việt Nam theo chương trình của một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ vào năm 1968. Sau đó, ông định cư ở Úc và giảng dạy tại một số trường đại học tại Úc. Hình ảnh giáo sư Carly Allen Thayer. Mới đây, ông đã có những nhận xét về mối liên quan giữa chiến dịch chống tham nhũng và tương lai của một số lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn. Nội dung này đã được dịch giả Trúc Lam chuyển ngữ và đăng trên trang Tiếng Dân vào ngày 5 tháng 1 năm 2023. Thời báo chấm D xin được tóm lược lại nội dung cuộc phỏng vấn này như sau. Giáo sư Thayer cho rằng, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dựa trên nền tảng tư tưởng và dựa trên các quy tắc của đảng và pháp luật của nhà nước. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng được tiến hành theo các quy tắc và chuẩn mực của đảng, mà những chuẩn mực này rất nhiều điều do ông Trọng đặt ra. Trước đó, ông Trọng đã rất tích cực trong việc sửa đổi các điều lệ đảng hoặc đưa ra các quy tắc mới cho phù hợp với chiến dịch chống tham nhũng của mình. Ông đưa ra một danh mục những việc mà đảng viên không được làm nếu vi phạm sẽ bị khai trừ khỏi đảng, bị cách chức. Chiến dịch của ông Trọng được xem là hợp pháp vì đảng viên vi phạm kỷ luật đảng sẽ có cơ quan công an điều tra. Nếu công an phát hiện vi phạm thì sẽ bị xét xử, bị kết án tù. Hình ảnh bài dịch cuộc phỏng vấn của giáo sư Taylor trên trang Tiếng Dân. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng được xem là di sản của ông đối với đảng Cộng sản và ông tìm cách giữ lại những đảng viên có cùng quan điểm chính trị với ông. Thực ra ông Trọng không cố gắng giữ quyền lực. Trước đại hội 13, ông Trọng đã cố gắng đưa người của ông là ông Trần Quốc Vượng lên. Nhưng thật bất ngờ vì ông Vượng đã bị Trung ương đảng loại bỏ. Do đó, trong tình thế bắt buộc, ông Trọng phải ở lại giữ ghế vì không tìm được ứng viên khác. Hiện tại không rõ ông Trọng chọn ai làm người kế vị. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14 sẽ bắt đầu vào khoảng giữa năm 2023, cho nên thời gian này là thời gian chạy đua quyền lực. Nhận xét về sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính, giáo sư Thayer cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính không bị ảnh hưởng bởi việc hai người cấp phó của ông bị kỷ luật. Ông Chính lên chức Thủ tướng vào tháng 7 năm 2021, còn những sai phạm trong vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu xảy ra vào đầu mùa dịch, nghĩa là đầu năm 2020. Ông Chính có kinh nghiệm chọn nhân sự bởi vì ông từng làm trưởng ban tổ chức trung ương đảng và ủy viên Bộ Chính trị. Việc ông Trọng không thể đưa ra người của mình cho vị trí kế nhiệm tại Đại hội 13 là vì một phe nhóm của lãnh đạo tỉnh không ưa ông Trần Quốc Phượng. Họ cho rằng ông Vượng quá thô bạo trong việc thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Hình ảnh hai ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Ông Trọng sẽ nghỉ hưu chậm nhất là tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 14 diễn ra vào năm 2026. Trong thời kỳ chờ đợi, có lẽ ông Trọng đang lặng lẽ vận động các ủy viên Bộ Chính trị ban bí thư và các quan chức cấp cao khác trong đảng về người kế vị. Trong thời gian này, ông Trọng vẫn tiếp tục công cuộc đốt lò vĩ đại của ông vì ông biết tham nhũng là mối đe dọa lớn cho tính chính danh của đảng. Những phân tích của giáo sư Thayer cho thấy hoạt động chính trị tại Việt Nam chỉ là công việc của những nhà lãnh đạo chớp bu của đảng, hoàn toàn không có chỗ cho người dân. Trong thực tế, người dân thường hoàn toàn không có cơ hội chen chân vào guồng máy chính trị này.